nghe Đường ba này lên số ừ. Số duyên có cả lố Út bà chẳng đổ ai Một mình cần gì ai thương Thương trời chẳng bằng lương Thực tăng càng càng càng đét Đét lại bài hết Tết không phải cây Xếp la thì mình bắn bắn gì cho chết bắn 7 up mở Tết số